và đường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 5m đường là đường đá mi từ vị trí địa này chúng ta đi thẳng khoảng 100m là ra tới trục đường chính TX48 và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 600 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ đất thì cũng được à, chủ à, đổ uh, ờ, xà bần cao hơn với mặt đường rất là nhiều lô đất rất là dài rất là thích hợp cho quý anh chị về xây một căn nhà còn phía sau thì chúng ta có thể uh, lập vườn trồng cây hoặc là nuôi gà phía sau đích lô đất của chúng ta là trường uh, trung học Tô Ngọc Vân mới vừa xây xong và đây là sông Hồng của lô đất lô đất có chiều dài là 55m nhưng tương lai sau này sẽ có một con đường dự phóng 50m đi ngang qua lô đất của chúng ta và lúc đó lô đất của chúng ta chiều dài chỉ còn khoảng 13 m. Nhưng đổi lại lúc đó lô đất chúng ta sẽ là mặt tiền 30 m và mặt tiền phía sau và giá trị bất động sản lô đất của chúng ta sẽ nhân lên gấp 3 gấp 4 lần. Và nếu như nhà nước bỏ quy hoạch treo đường dự phóng đó thì lúc đó chúng ta sẽ mua được một lô đất rất là dài và giá rất là rẻ. Từ vị trí lô đất này chúng ta đi ra trục đường chính Hà Quy Giáp khoảng 200m và về ngã tư ga khoảng 2 km và về sân bay